Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Hey, yo anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Theo yêu cầu của bác quý ở video lần trước Hôm nay chúng ta sẽ build nhân vật Magic hay còn gọi là Burger Với set thân Gaion cũng như là được sẽ được mix với đôi tay Abunic Kèm theo đó là một cái vũ khí ABA cũng như là một cái Wing 3 OPVM là ra sao cũng như lượng đam đẹp lại là bao nhiêu với skill giật xét dòng điện 500 kV thì liệu rằng em nó có thể sống sót hay không thì để chứng minh điều này chúng ta hãy đi đến với khả năng tẹt quái của em nó let's go để tẹt đam em nó mình đã đến với map Fera level 400 và mình sẽ build nhân vật Magic ngày hôm nay xoay quanh nhân skill giật xét thì như anh em đã thấy khả năng đam AOE của giật xét cực kỳ bá đạo cực kỳ rộng khả năng lây lan của tia điện là cực kỳ rộng lớn 17 ca đăng như trên màn hình là 17 ca đăng và sau một hồi test mình nhận ra rằng đam em nó ở bản ra cao nhất là 20 ca đam thì để đạt được lượng đam này nhân vật mình đã mang những trang bị gì trên người thì theo như nhân vật uh, của bạn đội quỷ yêu cầu mình sẽ mang win 3 và mình kiếm được win 3 cộng 7 với ốp là win đam 12 cực kỳ phế vật chưa thể được vì không có lúc nên mình sẽ không tăng lên được cộng 11 cũng như 13 kèm theo một cái win 3 thì sẽ là set thần on như bạn yêu cầu một set on cộng chính được mix tay lên gần Harmonic sẽ để tăng thêm 10% được đam và cặp ring vẫn là ring Harmonic dây chuyền vẫn là dây chuyền của set thần on kèm theo đó mình sẽ mang cho em nó một cái ring phù thủy ring phù thủy thì kiểm khá là đơn giản bởi việc anh em sẽ đi clear phù thủy trắng là sẽ có tỷ lệ nhận được cũng à, không có gì tổ tiền bởi cái ring này hết cực kỳ hoặc là lên cửa hàng thì em có thể mua với giá là một b cực kỳ rẻ mà kèm theo đó mình sẽ đi với một cây vũ khí bộ level 400 ABA cộng 15 và ốp mana một ốp cực kỳ phế vật và tất nhiên rồi season 15 thì phải có khuyên tai phải mang khuyên tai cho em nó để cho nó trút mình sẽ mang một cặp khuyên tai cộng không level 750 và level 700 ở bên phía bên trái và vũ khí phụ của mình như bạn yêu cầu là vũ khí sập kết nhưng mình chưa kiếm được nên mình sẽ mang tạm với một cái trick với ốp lập 7 attack và 8 mana kèm theo đó mình sẽ đi với sách thuộc tính là gió tại sao lại là gió bởi vì mình đang build nhân vật này xoay quanh skill giặc xét đây gigantic và gigantic sẽ có yêu cầu sách thuộc tính là sách gió thì nó mới gây ra được lượng đam ổn nhất có thể và skill xem xét hôm nay của mình đã được tăng lên đến rank 6 khi mà anh em lên level 860, 865 thì anh em sẽ được lên rank 7 ở chiều nâng cấp. Vậy với item như vậy thì bảng C của em nó ra sao? Chúng ta hãy đến ngay bây giờ. Bảng C cộng điểm của em nó ở level 850 chúng ta sẽ cộng 634 stress. Anh em có biết tại sao là 634 không? bởi vì cái set guide online á, nó yêu cầu lên đến 634 sức mạnh và 297 nhanh nhẹn mới có thể mang được đúng ra khi mà mình đang build với skill giật set thì chúng ta nên tối thiểu set trên và tăng vào năng lượng tối đa có thể nhưng bởi vì yêu cầu thấp nhất của set là 634 sức mạnh nên mình bắt buộc phải tăng 634 ở ô thứ hai ô nhanh nhẹn mình cố ý tăng gần 800 và chúng ta sẽ đạt được lượng thủ là 1140 và lượng attack speed là tốc độ đánh là 132 lượng tốc độ đánh cũng không là quá cao nhưng mà đối với skill giáp xét một skill có khả năng lây lan cực kỳ rộng lớn thì lượng tốc độ đánh như vậy xem như là ổn kèm theo đó mình sẽ tăng mắc con số điểm còn lại vào năng lượng để có được một lượng đam gần như là tối đa và đối với bảng C như vậy thì khả năng mà chúng ta đạt được ở bảng C mở rộng là gì? Comic down chỉ là 5% nhưng mà Excel làm đam đam hoàn hảo lên đến 25% và double đam lên đến 28% đây là một chỉ số khá quan trọng và bỏ qua phòng thủ là 10% vậy đối với bảng C như vậy bảng master cộng ra sao chúng ta hãy đến ngay bây giờ với bảng master và master cộng chúng ta hãy đến ngay về bảng master đối với bảng master ở bảng thủ chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào khả năng phòng thủ 10 điểm vào ô hồi mana 10 điểm vào ô hồi máu và 10 điểm vào ô hồi của team cũng như là 10 điểm vào defense và 10 điểm vào khả năng phòng thủ thành công và điều bắt buộc chúng ta phải tăng 10 điểm vào khả năng đẹp của giáp khi mà anh em tăng 10 điểm vào ô này á thì khi anh em mang đủ set thì sẽ được bonus thêm một phần là phòng thủ và đây là điểm bắt buộc để anh em có thể tăng được ở các ô tiếp theo thì đối với các ô tiếp theo mình sẽ tăng 15 điểm vào năng lượng anh em có thể bỏ 10 điểm của máu để lấy max 20 điểm của năng lượng tùy thuộc vào anh em muốn tăng đam hay không mình sẽ tăng 14 điểm vào nhanh nhẹn và 10 điểm vào sức mạnh anh em phải chú ý khi mình tăng 10 điểm vào sức mạnh ở ô này kèm theo đó thì nó sẽ tăng cho anh em được một lượng bảng C đây mình sẽ cho anh em thấy cộng 35 điểm sức mạnh ở bảng C và 35 điểm dư ra mình có thể cộng xuống vào năng lượng ngoài ra cũng như mình đã nói với anh em ở các video trước ô này là một ô cực kỳ quan trọng nếu như anh em mang win 3 khi anh em mang win 3 các em anh em để ý win ở run defense tăng khả năng phòng thủ của win lên đến 77 điểm và sẽ tăng mình ở đây mình sẽ tăng 20 điểm vào khả năng attack của win khả năng tấn công ở bảng skill thì như thế nào bảng skill mình sẽ lấy 10 điểm vào khả năng tấn công thành công mà tại sao chỉ là 10 điểm mà không phải là cao hơn mình sẽ nói một lát ở phía sau và 10 điểm vào Lightning cũng như là 10 điểm vào Blast để có thể học thêm được 10 điểm vào skill quẩy rồng sau khi có được skill quẩy rồng mình sẽ tăng 20 điểm vào ô Magic Mastery để lấy được lượng đam tối đa từ đó mình sẽ tăng 15 điểm vào máu để đạt được 698 máu 20 điểm vào Mac Mana để đạt được lượng đam tối đa 10 điểm vào Agi để có thể tăng được 15 điểm vào máu Mac và mình sẽ được nhận thêm là 1.000 máu cực kỳ ngon và mình sẽ tăng 20 điểm vào skill down của skill nhận xét bởi vì mình đang build quanh skill này và đây là một ô cực, cực kỳ quan trọng ở bảng tấn công thì như thế nào mình chỉ tăng 10 điểm vào khả năng tấn công nhưng bù lại mình sẽ tăng 20 điểm vào vũ khí một tay anh em nên nhớ mình build theo nhân vật MG một nhân vật MG phép thuật và luôn luôn sử dụng là vũ khí một tay thì anh em bắt buộc phải tăng vào ô thứ ba này và mình sẽ tăng 10 điểm vào ô mastery của vũ khí một tay kèm theo đó mình sẽ tăng 10 điểm vào khả năng phục hồi khi giết quái cho máu để đem lại được một khả năng trù đường có thể ok nhất có thể và mình sẽ chia đều 13 điểm vào ô minh mắc đam và một ô cực kỳ quan trọng mình đã nói rất nhiều lần ở các video trước là phải tăng 10 điểm vào ô hồi 100% HP này khi anh em đi PVM đem lại khả năng hồi phun máu cực kỳ bạo đạo và còn 22 điểm mình sẽ chia đều cho ô double down và cũng như là ô bỏ qua phòng thủ của quái trên đây là bảng master của nhân vật magic đi theo đường giật xét tiếp theo chúng ta hãy đến với bảng master cộng anh em đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nha anh em ở bảng master cộng mình sẽ phải di chuyển sang ô nâng cấp skill giật xét 2, 3, 4 và ô số 5 chúng ta sẽ tăng 20 điểm vào skill đam của skill giật xét và lấy 15 điểm vào đam của mỗi lần lần đánh và còn vài bao nhiêu điểm chúng ta sẽ tăng vào attack skill đam sau này anh em lên level cao hơn cụ thể là lên thêm 15 level anh em tăng 20 điểm thêm 5 điểm vào ô này để đạt max 20 và dồn thêm 10 điểm vào ô tăng rank tấn công nghĩa là tăng cái vòng mà cái đam giật sẽ có thể gây ra sẽ tăng lên được một điểm và điểm này sẽ được thể hiện ở đâu chỉ là ở đây hiện tại rank của skill rất sẽ chỉ là 6 nhưng khi anh em tăng lên 10 điểm vào ô này thì sẽ được thêm là rank 7 chứ không phải là 6 như bình thường nữa ở đây sau này anh em có thêm kinh nghiệm cũng như sẽ thêm điểm để căng thì anh em có thể tăng vào một trong hai cái này ở trên là mất máu ở dưới là độc tùy thuộc vào anh em với khả năng solo một mình ở mảng Ferra 400 vậy ở ờ, các map là cao hơn giống như là map Junge 1, Jungeon 2, Jungeon 3 thì em, em có thể thăm tốt hay không chúng ta hãy đến ngay bây giờ để map Jungeon 1 map Jungeon 1 let's go đây mình sẽ ra ngay đây luôn không phải đi đâu cho xa cực kỳ thơm lưng 27k đam không tệ một chút nào khả năng solo một mình là cực kỳ tốt à quý con quý con anh em biết đây là gì không ạ ở ờ, server của mình á khi anh em diệt phù thủy đỏ sẽ có khả năng tăng quý con tức là đồng tiền mà có thể trừ khi anh em nạp vào thì mới có ở đây chẳng ép thêm 5 quý con này nên cho phải để ăn và chúng ta sẽ có thêm 5 quy con để có thể mua được vật phẩm cực kỳ thơm cho những dân cày ok mình sẽ phải thử một bãi quái nào thật là đông để test được đam em nó có tốt hay không khả năng nhận xét cực kỳ dày anh em thấy không con quái này đi từ bên này vòng qua cái trụ này mà vẫn ăn đam của mọi người cực kỳ thốt đám xuyên tường đấy đám tốt mà sao lại chết được hồi này mình quên ẩn auto để em là có thể tự động đánh vậy khi có thêm một ebook e thì lượng đam của em nó là sẽ là bao nhiêu để mình xem hiện tại max đam của em nó là bao nhiêu đây 25k 24k 24k 5 bây giờ mình sẽ cho thêm một ebook e phù em nó ok mình vừa đưa một ebook e lên và bây giờ lượng đam của em nó sẽ là bao nhiêu đây và khả năng trù của em nó thì cực kỳ bả đạo rồi không cần ebook content tốt nhưng mà có ebook thì lượng đam gây ra sẽ càng lớn hơn nữa 29 ca đam thêm được 5 ca đam cực kỳ thơm hư hư khả năng trên cực kỳ bá đạo và nhìn cực kỳ đẹp mắt đây là một skill mà khi anh em đi tên về team thì khả năng kẻ quái về cho các nhân vật khác đam cực kỳ tốt giống như BM nếu như không có skill này của MG thì BM sẽ phải chạy lòng vòng lòng vòng lòng vòng để kiểm quả đâm gió nhưng mà khi đã có EBM này thì quả sẽ bù lại và lượng đam mà để thu hút quả thì cực kỳ ngon bây giờ chúng ta sẽ đến với map Jungeon 2 để xem em đã có thể trên được hay không tất nhiên đối với một nhân vật phép thuật thì chẳng ai đem nó đi solo một mình cả trừ khi được bất đặc dĩ là anh em chỉ có chơi một nhân vật nhưng mà đối với trò chơi MU này thì mình khuyên anh em là sẽ phải đi theo team vừa để có bonus EXP e vừa sẽ có được book của EE e cũng như là các nhân vật khác 28 k đam chỉ bị giảm một k đam thôi cực kỳ ngon ai bảo skill giật xét là phế nhìn đi hãy nhìn đi đám như này mà là phế hả đám cực kỳ ngon 39 mà ui nhìn mình vừa nhìn không lầm là sẽ vừa đạt được 39 cá đăng trời ơi mình sẽ đi qua một bài quái dày hơn để xem khả năng trù của em nó và mình sẽ gọi luôn cả e, e lên có thể là không cần luôn không cần e, e luôn đây ui sao được ba con vậy sao được ba con quái vậy giật giật giật giật à đặc biệt một skill giật xét này là có thể phám xuyên tường đây mình sẽ test cho anh em thấy đứng bên này tường nhưng mà quái ở trong tường vẫn sẽ dính đâu nhỉ mình sẽ phải kiếm chiu chiu chiu chiu chiu chiu mình sẽ phải kiếm một bức tường và đứng ở bên ngoài đây mình sẽ đứng ở trong này và sẽ để đam ở quái ở ngoài đấy anh em thấy không con quái phía ngoài vẫn dính đam cực kỳ khốn cực kỳ khó chịu đây bây giờ mình sẽ gây đam bằng con quái phía trong đấy vẫn gì đam kìa anh em thấy không chết rồi đây là một sự bả đạo của MG quá là ngon bây giờ mình sẽ lôi em nó lên map Jungeon ba, một map được xem là vượt ngưỡng ở level này và tại sao mình là gọi là vượt ngưỡng khi mà anh em ở các season sau này á mà level của anh em chưa đủ mà anh em đã lên map cao hơn dù rằng là game cho phép anh em lên nhưng mà lượng đam anh em gây ra bởi quái là cực kỳ thấp và quái đẩy anh em cực kỳ đau ui máu tụt kìa máu mình tụt kìa hai cầm một máu trời ơi quái đánh đau quá anh em thấy không dù rằng là 20 k đam nhưng mà máu ở dung yon bác cực kỳ trâu quái còn là một đường máu cực kỳ lớn nên khả năng mà anh em clear quái cực kỳ chậm ok mình vừa gọi e lên và đang đợi bút của e đây bút đăng và ủa sao không bút giáp đây bút giáp và khả năng trên của em nó như nào cũng cực kỳ thơm lưng hư hư hư chết vẫn trên được đặc biệt là khi anh em đi với team bây giờ mình sẽ kiếm một bài quái khác nó rộng rãi hơn một chút khi Merger mà build với skill giật xét này thì khả năng đi trên vệ tinh là cực kỳ bá đạo thì trên đây là những cái kinh nghiệm của mình cũng như là cách build của mình khi build nhân vật Merger với skill giật xét xét thần Gaion và Win 3 cộng 7 thì hy vọng video này sẽ giúp ích được nhiều cho bác quý cũng như là các anh em khác và bác quý đừng quên để lại cho mình một comment để mình biết được là video này có thỏa mãn bạn hay không và mọi người có thể yêu cầu các video tiếp theo bye bye và hẹn gặp lại nha à anh em đừng quên like và đăng ký kênh để có thể theo dõi các video tiếp theo nha bye bye tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo